nơi đây thao nguyên từng đàn bò đua nắng tung tăng mặt trời dư dương kèn đinh nắm ô xa xăm ngọn chữ prong xa xăm biển rộng xin từ nơi đây cha tôi cũng xin từ nơi đây ơi mơ rạc mơ rạc ui ui mơ rạc bao nhiêu vì sao ô đêm đêm về đây bên cây lửa bên tôi dòng trăm mong cha tôi kẻ can mơ đam ý san trở về tôi mơ bay trong ngàn vì sao lung linh màu tháo nguyên Oi, me draag. Me draag, ui, ui, gái trai quê tôi gian nâu mắt sáng vóc dáng hiền hòa như đứa con của trường sơn trung kiên như trường sơn như tiếng trống già làng tôi đi khắp đất trời xa xôi không nơi nào như quê tôi Ơi mơ rạc mơ rạc ơi ơi mơ rạc ơi trollalú Ôi dừa là tha Làm lẹt là mình ngụt lột là mình ngụt Mi ba y ba câu Y bỏ tàu tiếng biên À mi khiêng y khiêng cơ Chụp gia dư Nhìn đường hả rằm โตเกียวอาตโตเป็นรักเอ้ยมาตรักมาตรักเฮ้ยเฮ้ยมาตรักเฮย